hai về nhận tất cả các bạn đến với video của mình và video mình làm hôm nay sẽ làm về video môn lý nha. Và môn lý này á mình sẽ làm về về bài tập và những công thức á, cần ôn lại và làm bài tập. Và video xong cũng sẽ làm về môn lý và sẽ làm nhiều bài tập hơn. Đầu tiên thì chúng ta sẽ ôn lại các công thức cơ bản. Bản một là thì bắt đầu chúng ta sẽ ôn từng số góc ly riêng là f sẽ bằng 1 chia cho 2pi căn LC sẽ bằng 1 chia T và sẽ bằng bằng 2 pi trên omega. Và chu kỳ dao động riêng thì chúng ta sẽ có T sẽ bằng 2 pi trên omega bằng 2 pi căn LC. Và tần số dao động rộng riêng á thì omega sẽ bằng bằng 1 chia căn LC sẽ bằng 2 pi chia T sẽ bằng 2 pi nhân F. Và khi ta lại ghép thêm tụ điện vô thì thì mạch dao động LC1 có chu kỳ T1 tần số giáp mạch và mạch dao động LC2 có chu kỳ T2 tần số F thì khi đó ta có có hai trường hợp đầu tiên là trường hợp 1 thì C1 mắc nối tiếp với C2 thì khi đó chúng ta sẽ công thức này nè C1 một chia C, C sẽ bằng 1 chia C1 cộng 1 chia C2 và F bình sẽ bằng F1 bình cộng F2 bình và 1 chia T bình bằng 1 chia T1 bình cộng cho 1 chia T2 bình và khi khi mà chúng ta qua qua bên cái phần trường hợp 2 thì C1 mắc song song với C2 khi đó thì chúng ta sẽ có công thức này á là C sẽ bằng C1 cộng cho C2 chia cho và một chia cho F F bình sẽ bằng F1 bình cộng F F1 chia cho F2 bình T sẽ bằng T1 bình cộng cho T2 bình khác công thức hồi nãy nha và trường hợp thứ trường hợp một là khi mà L1 nối tiếp L2 chỉ ta có hai trường hợp. Đầu tiên là mạch dao động L1C có chu kỳ T, một tần số ờ, F mạch dao động LC2 có chu kỳ T2 tần số F2 thì chúng ta lại lại có được công thức á. Đầu tiên là công thức là L sẽ bằng L1 cộng là 2, 1 chia F bình sẽ bằng 1 chia cho F1 bình cộng cho 1 chia cho F2 bình và T sẽ bằng à, bằng bằng T1 bình cộng cho T2 bình. Và qua trường hợp 2 thì L1 song song với L2 thì chúng ta lại có công thức khác á thì công thức khác của nó là sẽ là một chia cho L sẽ bằng L 1 chia cho L1 cộng cho 1 chia cho L2 và F sẽ bằng F1 bình cộng cho F2 bình và T 1 chia T bình sẽ bằng 1 chia T 1 1 chia T1 bình cộng 1 chia T2 bình và các bạn có thể tạm dừng ở đây để các bạn có thể chép công thức nha. Bây giờ mình chạy qua sẽ làm Và khi mà chúng ta đã biết hết công thức thì mình sẽ cho các bạn ba bài tập nhỏ để làm nha và chúng ta sẽ quan sao mà tập lớn sau tập nhỏ nè đầu tiên là cho một ví dụ một thôi là một mạch dao động gồm một cuộc cảm có tụ thực cảm L sẽ bằng 1 MH và một tụ điện có tụ điện dung là C sẽ bằng 0,1 Js tần số riêng của mạch có giá trị nào sau đây thì thì chúng ta có lần lượt ABCD thì thì đầu tiên á chúng ta sẽ cần tìm đến tần số riêng và tần số riêng là công thức cơ bản mà đã cho các bạn thấy rồi về công, về công thức đó là mình đã cho từ đầu video rồi đó chính là S sẽ bằng 1 chia cho 2 2 b căn LC và chúng ta sẽ, sẽ thế số lần lượt vô nha thế số lần lượt vô thì các bạn sẽ được 1 chia cho 2 b nhân cho 1 nhân cho 10 mũ trừ 3 3 rồi rồi các bạn nhân cho 0 1 0 1 nhân cho 10 mũ trừ 6 thì chúng thì các bạn thu được đó là 1,6 nhân 10 mũ 4 4 thì các bạn là được câu C và chúng ta sẽ sang một ví dụ 2 và càng ngày càng khó càng đi sau càng rộng thì ví dụ hai thì trong mạch dao động khi mắc tụ điện có điện dung C1 với cùng cảm L thì tần số dao động của mạch là F1 sẽ là 60 kilo kilo kHz khi mắc tụ điện dung C2 với cùng cảm L Ờ, thì tần số dao động của mạch là F2 sẽ bằng 80 kHz khi mắc C1 song song với C2 rồi mắc vào cuộc cảm L thì tần số dao động của mạch là thì chúng ta có lần lượt ABCD thì chúng ta sẽ giải như nào thì các bạn áp dụng công thức công thức á, khi mà mỗi C1 song song với lại C2 á ở, ở đầu video chúng ta cho tôi cho các bạn xem á thì các bạn có dùng công thức đó thì công thức đó chính là một chia cho f f bình bằng một một một chia cho f một bình cộng cho một chia cho f hai bình thì các bạn sẽ suy ra được f sẽ bằng 48 kHz kilo nha các bạn nhớ và mình sẽ làm một video phần 3 mình sẽ làm một à, video mà có thể là đổi công các đơn vị rồi làm các à, các dạng bài mà lý thuyết nữa cả lý thuyết nữa mà video này mình chỉ làm bài tập thôi rồi sang à, ví dụ 3 thì chúng ta sẽ có là trong mà dao động động khí mắc bắt quận dây có độ tự cảm L1 với tụ điện và có điện dung C bằng tần số dao động của mạch là F1 bằng 120 kHz. Các cụm dây có độ tự cảm L2 với tụ điện có điện dung C, C thì tần số dao động của mạch là F2 sẽ bằng 160 Hz kHz. Khi mắc L1 nối tiếp L2 rồi mắc vào luồng cảm L thì tần số dao động của mạch là thì chúng thì bài này thì bài này chúng ta sẽ uh, sử dụng công thức uh, hai hai mạch cùng cảm mắc nối tiếp thì chúng ta sẽ lại có công thức đó là thì chúng ta là công thức đó là một chia cho f bình sẽ bằng một chia cho f một bình cộng cho một chia cho f hai bình thì chúng ta lại suy ra được e- được f đó, sẽ bằng 96 kHz đó vậy thôi rồi bây giờ là đã qua hết ba bài tập được đơn giản rồi bây giờ mình sẽ bắt đầu qua những câu câu câu không còn, đơn giản nha và càng càng ngày càng khó nha từ câu một nó câu 10 và càng ngày càng khó và, và câu 10 là, là thôi rồi luôn khỏi nói luôn rồi câu một đầu tiên nha thì có một người ta cho rằng trong mạch dao động động điện từ từ là xe điện điện tích cực đại của bản tụ điện điện là q không cường độ dòng điện cực đại là y không không tần số dao động trên trên điện từ trên dòng điện điện từ tự do trong mạch là và nó cho cho mình là abcd d thì chúng ta sẽ dùng cái này là con một câu hỏi về công thức thì tần số dao động của điện từ cho tự do trong mạch thì chúng ta sẽ dần dần thì f sẽ bằng bằng hai omega chia 2 pi thì sẽ bằng y không chia 2pi nhân quy không rồi các bạn thế vô như thế thôi là chúng ta câu này chúng ta sẽ chọn được ừ, được là câu câu b và câu một là dễ thế thôi nhưng sao câu câu hai thì nó là một bài tập khác này là trong một mạch dao động LC có bao có dao động điện từ từ tự do dao động riêng với tần số góc góc 10 10 14 radian trên giây điện tích cực đại trên tụ điện là 10 10 119 trừ C, 119C cường độ dòng điện mạch bằng 6 x 10 mũ trừ 6 AB B thì điện tích trên tụ điện là thì bài này thì chúng ta sẽ ờ, cho sẽ dùng y và y không sẽ bằng bằng omega nhân cho y không thì chúng ta lại có là là 10 mũ 4 nhân cho 10 mũ 9 sẽ bằng bằng 10 mũ trừ 5 ampe thì chúng ta lại tính tính được tới đây thì chúng ta lại tính được thì đo y và q vuông pha với nhau trên nên tại mọi thời điểm ta sẽ có được là là là y sẽ chia cho y không không bình cộng cho q chia cho q không bình bình bằng một đó công thức này các bạn nên nhớ ngay công thức này là công thức tự, tự, tự mình rút ra khi làm bài tập và công thức này mình sẽ giải lên trình chiếu cho các bạn xem luôn các bạn nào có thể ờ, tham khảo cũng được và các bạn thế số vô từng lượt và một và các bạn sẽ bấm shift sau q thì các bạn bấm shift sau q sẽ bằng là Q sẽ bằng 8 nhân 10 mũ 10, 10 8 nhân 10 mũ trừ 10 C và chúng ta sẽ chọn được câu A và các bạn có thể bấm ship sau nha còn đây là công thức mà mình tự rút ra khi làm bài tập rồi chúng ta sẽ sang câu số 2 rồi sang câu số 2 thì một một mạch dao động dao động điện từ gồm cụm gồm một gồm cụm cảm thuần có độ tự cảm L bằng 1 mét SH và tụ điện có điện dung C sẽ bằng 10 1 á 1 nhân 10 nhân 6 1,6 1,6 joule S biết năng lượng dao động của mạch là là năng lượng á thì W sẽ bằng 2 nhân 1 trừ 5 joule tại thời điểm ban đầu T sẽ bằng 0 cường độ dòng điện qua cuộn dây có giá trị cực đại biểu thức để tính cường độ dòng điện qua mạch là chúng ta sẽ bàn là chúng ta sẽ tính cường độ dòng điện qua mạch nó là bao nhiêu ampe và ghi viết theo công thức á, là y sẽ bằng y không không không à, cos omega t cộng cho phi và được giải này đầu tiên á thì chúng ta sẽ ta có ta có được là y không sẽ bằng bằng cần hai hai hai năng lượng hai năng lượng hai w sẽ cho l sẽ bằng 0,2 các bạn thế vô vô là hai nhưng cho năng lượng là nhân cho hai nhân 10 bốn trừ năm được chia cho L là là chia cho 1 1 và các bạn phải đổi ra nữa nha. Thì các bạn sẽ bấm ra được là 0,2. Và công thức uh, y0 này của mình cũng tự rút ra được khi làm bài tập luôn. Rồi đến thứ hai công thức thứ hai thì mình tìm là lúc sau là mình sẽ tìm là omega mà omega sẽ bằng một chia con cho căn LC thì các bạn bấm máy tính thì nó sẽ ra được 2,5 nhân 10 trừ 4 radian và đây mình làm tắt luôn cho nó nhanh và các bạn có thể có công thức hết rồi có làm thì, thì các bạn chỉ cần thế vào xíu thôi là xong và đầu thứ tiếp theo thì chúng ta tại thời điểm đó là tại điểm T0 thì cường độ dòng điện trải qua cuộn dây có giá trị cực đại đó là các bạn nhớ nha tại thời điểm ban đầu T0 cường độ dòng điện qua cuộn dây có giá trị cực đại đó các bạn nên nên nhớ chỗ này nên nhớ nên nhớ thì do đó thì y chúng ta sẽ tính được y sẽ bằng bằng y không không cos omega t cộng phi và chúng ta y sẽ bằng 0,2 0,2 là ta tính được y không rồi sẽ bằng à, cos cos nó 2,5 nhân 10 mũ trừ 10 mũ 4 t t đó là chúng ta sẽ chọn được là câu chúng ta sẽ chọn được câu B nha rồi các bạn các bạn các bạn hiểu chưa thì cái khi, khi sau thì các bạn là có hết rồi có có ôm omega ra rồi omega sẽ bằng 2 nhân 10 mũ 4 á khi tại thời điểm điểm t0 thì t0 thì t bằng 0 không nên mình ghi chữ t thôi còn phi là không có phi nên thôi rồi sang câu bốn nha câu bốn này nghe một mặt dao động điện điện từ lý từ lý tưởng đang đang có dao động điện từ tự do tại thời điểm t 0 điện tích trên một bản tụ điện đạt giá trị cực đại sau sau khoảng thời gian ngắn nhất 5 nhân 10 mũ trừ 7 giây hiện năng lượng điện từ điện, điện, điện trường bằng năng lượng từ điện từ trường trong mạch dao động chu kỳ dao động riêng của mạch này là chúng ta sẽ tính chu kỳ dao động thì khi mà chúng ta sẽ tính chu kỳ dao động thì thì tại t sẽ bằng 0 và q q sẽ bằng q 0 và y sẽ bằng 0 các bạn nên nhớ khi mà chúng ta ta sẽ thế vào lần lượt là t sẽ bằng 5 x 17 giây và q sẽ bằng ql sẽ bằng q qc sẽ bằng 0,5 w các bạn nhìn từ đây á các bạn nhìn lên tóm tắt lên thì các bạn sẽ được như thế này và tiếp theo chúng ta sẽ giải theo là suy ra các bạn sẽ bấm shift sau là là 5 nhân là t sẽ bằng t chia cho trừ 8 thì các bạn đã cho được là t sẽ bằng 5 nhân 10 mũ trừ 7 7 sẽ bằng t t á t thì chúng ta là chưa có t mà chúng ta là chia cho 8 thì chip sau các bạn sẽ được là t sẽ bằng 8 nhân 10 nhân 5 nhân 10 mũ trừ 7 7 và các bạn bấm bằng một phát nữa thì, thì các bạn sẽ được à, được 4 nhân 10 mũ 6 trừ 6 giây và các bạn sẽ bấm như thế là ra và câu và câu này là chúng ta sẽ giải ra được câu D rồi bây giờ sang con năm nha Con năm, cường độ độ tức thời của dòng điện trong một mạch dao động y là y sẽ bằng 4 sin 200 2000 t ma tụ điện trong mạch có điện dung c sẽ bằng 0,25 Jun F năng lượng cực đại của tụ tụ điện là thì nó hỏi về năng lượng cực đại thì W thì đầu tiên chúng ta sẽ giải và ta sẽ có có được là q không không sẽ bằng y không chia omega các bạn nên nhớ công thức này nha công thức này mình chưa tổng hợp ra nhưng mà các bạn nên nhớ công thức khi giải đề thì mình ghi công thức ra cho các bạn ghi và WC max là W tụ điện tại năng lượng đó cực là max là sẽ bằng q không bình chia cho 2C các bạn nên nhớ công thức này luôn nha công thức này sẽ áp dụng nhiều và giải nhiều á sẽ bằng 8 nhân 10 trừ 6 Joule và đơn vị của nó là Joule các bạn thế vô vô là q không không bình bình thì và chia cho 2C thì các bạn sẽ thế vô được là 8 nhân 10 mũ trừ 6 vuông là sao rồi sang câu 6 nha 6 thì một mạch là chọn là chọn sóng của một máy thu gồm một cục cảm thuần có độ tự cảm L sẽ bằng 0,1 MH mắc mắc và tụ điện có điện dung thay đổi được từ 10 BF đến 1000 BF máy thu có thể thu được được tất cả sóng vô tuyến có dải sóng nằm trong khoảng máy thu này nó, nó sẽ có nằm trong khoảng nào á vô tuyến á thì đầu tiên các bạn sẽ giải và ui dội ta có nó nhảy kìa ta có thì đầu tiên là và các bạn sẽ bấm được là là in thì đầu tiên các bạn sẽ tính lambda min lambda min thì các bạn sẽ bằng 2 b căn 2 bc nhân căn lc c min thì min thì các bạn đi với min và sẽ các bạn thế vô thì 2 b nhân 3 nhân 10 8 đánh nhân cho 0,1 1 nhân cho 10 mẫu trừ 3 nhân cho 10 nhân cho 10 mẫu trừ 12 thì các bạn sẽ bấm ra sẽ bằng 59,6 m và các bạn có thể lấy máy tính là khôn rồi bạn sang câu sang thứ hai thì, thì các bạn tính là bước sóng match sẽ bằng 2 b c tăng lc match các bạn sẽ tính thêm match vì match sẽ đi với match sẽ bằng 2 b nhân cho 3 nhân 10 mũ 8 nhân cho 0,1 nhân cho 10 mũ trừ 3 nhân cho 1000 nhân cho 10 nhân cho 10 mũ trừ 12 2 và và bạn sẽ sẽ đạt kết quả thì thì có thể là bằng 596 m thì các bạn sẽ tính theo từng tượng từng tự là y là lambda lambda min sẽ bé hoặc bằng lambda max à, là bé hoặc bằng lambda và lambda sẽ bé hoặc bằng lambda max còn mình từ từ mới tới max thì 59,6 6 6 sẽ đến 596 m thì các bạn sẽ chọn được câu B đó nó chỉ chạy vậy thôi mà nó chỉ là một chỗ là công thức là nên các bạn cần chép công thức này vào vì nó lạ lạ mà nó ờ, khi mà chúng ta trả không ra thì chúng ta không có công thức đâu có công thức là làm được hết và chúng ta lại sang ờ, sang ờ, câu 7 nha câu 7 thì mặt dao động LC khi điện áp áp giữa hai đầu cùng cảm bằng 1,2V thì cường độ dòng điện trong mạch bằng 1,8 8 MA khi khi điện áp giữa hai đầu cục cảm bằng 0,9 thì cường độ dòng điện trong mạch bằng 2,4 MA biên độ thực cảm của cuộn dây là 5 MH điện dung của tụ và năng lượng dao động từ trừ trường bằng thì các bạn đầu tiên các bạn sẽ sẽ đầu tiên là giải giải và các bạn sẽ được là là đầu tiên các bạn tính á, năng lượng á thì năng lượng sẽ đọc W sẽ bằng bằng bằng LI1 bình chia cho 2 cộng cho CU1 bình chia cho 2 là sẽ bằng LI 2 2 bình bình chia cho 2 và mặt cộng cho CO2 bình chia cho 2. Đó các bạn nhớ công thức tổng quát là nghe Và chúng ta sẽ suy ra được từ đó chúng ta, ta sẽ suy ra được C sẽ bằng L nhân cho Y1 bình trừ cho Y1 Y2 bình và chia cho U2 bình trừ cho U1 bình. Rồi các bạn nhớ công thức này, công thức này là công thức tổng quát từ rút từ công thức năng lượng ở trên thì chúng ta sẽ được 2 nhân cho 10 mũ trừ 19 các bạn thế số vô thì các bạn sẽ được 2 nhân 10 mũ trừ 9 và các bạn tính F F sẽ bằng 20 20 NF và các bạn giải được 20 NF thì các bạn tính W thôi năng lượng thì các bạn tính W sẽ bằng 2 nhân 2,25 nhân 10 mũ trừ 8 joule và ở đây mình ghi tắt mà mình giải luôn chứ mình không có ghi ghi uh, thế số từng câu từng chữ nữa vì càng đi sau càng càng lạnh mà càng đi sau càng khó mà rồi bây giờ các bạn sang câu 8 nha một mạch dao, dao động của máy thu vô tuyến có tụ điện điện với điện dung C và cùng cảm thuần với độ tự cảm L thu được sóng điện điện từ có bước sóng 20m để thu được sóng điện từ có bước sóng 40m người ta phải mắc song song với tụ điện của mạch dao động trên tụ điện và điện dung C bằng đầu tiên các bạn sẽ giải và ta sẽ có được là C sẽ bằng bằng bằng lambda bình bình chia cho C bình 4 4 pi bình nhân cho L có hình nhớ công thức này là CB sẽ bằng C C cộng cho C phẩy sẽ bằng bằng à, lambda đa phẩy bình chia cho C bình chia nhân cho 4 pi, pi bình nhân cho L và chúng à, các bạn sẽ suy ra được là CB chia cho C sẽ bằng lambda phẩy chia cho lambda và tất cả bình lên thì các bạn sẽ được 4 mà 4 thì các bạn sẽ suy ra được được á được c phẩy á, thì các bạn sẽ bằng bằng 3c thì người ta hỏi á, điện một điện dung bằng bao nhiêu thì các bạn sẽ nghĩ suy ra được thì một điện dung nó sẽ bằng bằng 3c và điện dung nó là gọi là c phẩy sẽ bằng nhiêu sẽ bằng 3c và câu 8 là câu D rồi chúng ta sẽ sang câu 9 9 rồi câu 9 là nghe một mạch dao động động của máy thu vô tuyến điện gồm một cuộn cảm thuần có độ tự cảm L sẽ bằng 12 H với với điện trở không đáng kể và một tụ điện điện có điện dung có thể điều chỉnh được để thu được các sóng vô tuyến có bước sóng từ 10m đến tới 160m thì điện dung của tụ điện phải có giá trị trong khoảng từ thì chúng nó hỏi đang hỏi điện dung của mình thì mình đầu tiên chúng ta sẽ giải giải thì chúng ta sẽ có được là chúng ta sẽ tính C1 và C2 C1 sẽ bằng bằng bằng các bạn mình vừa, cái câu trước mình đã tính tính và có công thức trước rồi là C1 sẽ bằng bằng bằng bước sóng là lambda 1 bình chia cho C bình 4 pi bình nhưng L sẽ bằng 2,35 BF các bạn có thể thế số vào đây được nha và C2 sẽ bằng bằng bằng lambda 2 bình chia cho C bình 4 pi bình nhưng L sẽ bằng 600 BF rồi các bạn nhớ như thế rồi để mà người ta hỏi theo đề thì để thu được sóng vô tuyến bước sóng từ 10m đến 160m thì điện dung của tổ điện phải có giá trị trong khoảng từ là từ thì nó phải trong khoảng từ 2,3 làm BF và tới 600 BF các bạn có thể lập luận thế này nha và và cái câu này chính là câu A lập luận như thế này mới được rồi chúng ta sẽ sang câu khác và sang câu cuối cùng ha chùm cuối ha đây là chùm cuối mình thấy hơi bị khó luôn và cho các bạn thấy thế nào là là chùm cuối không làm ta thất vọng này câu 10 thất bạn Vinh Sơn giải được luôn á là nghe mà dao động gồm cuộn dây có độ tự cảm L sẽ bằng 30 nguồn H một tụ điện có C sẽ bằng ba 3000 BF điện trở thuần của mặt dao động là một ôm để duy trì dao động điện tử trong mặt với hiệu được thế cực đại trên tụ điện điện là 6V phải cung cấp cho mạch một năng lượng điện có công suất đó ABCD và th và thách bạn Minh Sơn giải được câu này cho mình luôn á rồi bây giờ các bạn có thể đặt như ở đây để giải cũng được mà không các bạn có thể đi tiếp và mình sẽ giải câu này luôn nha đầu tiên thì các bạn sẽ giải các bạn sẽ tính là cường độ dòng điện cực đại trong mạch cường độ dòng điện thì các bạn như thế nào thì các bạn dùng công thức á, là cường độ dòng điện cực đại thì sẽ bằng 1 phần 2 cu không bình sẽ bằng 1 phần 2 li không bình mình dùng thức này và các bạn suy ra Y sẽ bằng y không bình à y không thôi y không sẽ bằng căn C chia L nhân cho u không và sẽ bằng và các bạn thế số vô bằng 3000 nhân cho 10 mũ trừ 9 và chia cho 30 nhân cho 10 mũ trừ 6 nhân cho 6 u không bằng 6 mà sẽ bằng các bạn sẽ bấm được là 0,6 ampe và thứ hai các bạn cần giải như là năng lượng cần cung cấp để duy trì bao dao động động của mạch phải có công suất bằng không công suất tỏa nhiệt trên điện trở thì các bạn bạn phải dùng công thức là đó chính là b b các bạn sẽ tính công suất là b sẽ bằng y bình nhân cho r sẽ bằng y không bình chia 2 nhân r sẽ bằng 0,6 bình chia 2 nhân cho 1 sẽ bằng 0,18 W một là các bạn là các bạn đề cho mình là một là chính là ôm đó, đó chính là điện trở điện trở thuần đó là R rồi đó là câu 10 và đó là câu 10 của bài này rất là khó mình uh, ngồi cứ cả buổi mới làm được và rất và trên đây là toàn bộ những những gì mà về môn lý lý chương chương 4 phần 2 hai về video mà mà giải đề này bài tập đó và cảm ơn các bạn đã xem video này và xin chào và hẹn các các bạn gặp lại các bạn ở video sau nha